Hello, Đam mê cá xin chào tất cả các bạn nha ờ, Ngày hôm nay ờ, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta trộn thính Để câu cá trôi chép, rô phi, mè dinh Nha các bạn à, Bài mồi này của chúng ta có thể câu được à, Có thể câu lăng xê, câu lục, câu đổ ok các bạn Mình cũng rất là vui được uh, có thêm uh, được uh, nhiều bạn mới đã đăng ký kênh và ủng hộ cho mình chúc kênh mình càng ngày càng phát triển các bạn rồi không làm mất thời gian của các bạn nữa mình hôm nay mình sẽ trộn thính để ngày mai chúng ta đi câu coi như là mình chọn mùi nền các bạn lên mùi rất là đặc biệt các bạn lần trước mình đã câu thành công rồi và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn rồi bây giờ xin mời tất tất cả các bạn các anh em các cầu thủ chúng ta cùng nhau à, xem mình à, làm mồi như thế nào nha rồi bây giờ các bạn các bạn mình ly nước đây ly nước mình đã chế nước vào đây rồi và bỏ à, xì sủi vô cho nó tan ra các bạn đây đây là ba viên xì sủi dâu và ba viên xì sủi cam nha các bạn đấy ba viên nè mọi thứ đều tất cả là ba viên nha đấy mình bỏ vào đây hết nè là ok nha Đấy, mình sẽ để cho nó nó tan ra, ra hết các bạn rồi trong thời trong khi thời gian mình để mình chờ đợi cái này tan ra mình sẽ trộn cái một khác trước <coughs> đấy đây là cắm gà con này ok nha mình hay dùng cắm gà con hơn là cắm gà là con con lớn các bạn rồi ok cái này mình làm để mình coi lăng xe nha rất ok nha các bạn đấy mình sẽ cho bao nhiêu đây đủ uh, cho mình câu ờ, ba uh, cần rồi ờ, chơi hết luôn các bạn hết 10 ngàn luôn các bạn đấy nè rất là nhiều luôn nha ta hồi chúng ta câu rồi thành phần tiếp theo sữa tươi tạo cho chúng ta một vị béo nha các bạn ok nha một bịch thôi nha các bạn là ok nha màu này cho chúng ta coi trôi chép mẹ Zenophi cha ok nha các bạn rồi ok đây là men tiêu hóa của trẻ em nè mình sẽ cho hai hai gói luôn nha ra tiệm ngoài bán thuốc tây là có nha các bạn nó tạo cho chúng ta lên men thôi đó một gói chỉ được bao nhiêu đó thôi các bạn rồi ok đây là phô mai một một miếng phô mai con bò cười thôi đặt lát rồi ok nha ok đây là bơ bơ trường an đây sẽ cho lóng tay nha đây càng nhiều bơ càng tốt nha các bạn ok nha nửa hũ nửa nửa nửa hũ bơ trường an nha các bạn rồi ok hết đá nó hữu quay ngang rồi còn đây, đây là số của ta mình sẽ bỏ đây luôn mình mình giờ mình sẽ chế từ từ nè rồi, ok thành phần cuối cùng đó chính là mồi câu cá D1 đây các bạn mình bạn một ít D1 nè mình sẽ bỏ hết vô đây luôn nha và trước khi bỏ vào đây mình sẽ trộn lên hết trước cái đã xong rồi mình sẽ bỏ đây vô sau nha bạn ok nha các bạn có việc trồng đều lên ok các bạn cuối cùng chính là D1 đây đây là D1 nè mình sẽ bay D1 vô còn ngày mai đi câu thì à, chúng ta sẽ trộn thêm mồi nền vô nha các bạn mồi à, mồi khô á lần trước mình đã làm cho các bạn xem á nó trộn mồi đó vô Đấy. ta bỏ đi một vô à, để chúng ta tạo được cái dính à, nó ok hơn nha các bạn với lại thảo à, mùi mùi thơm mùi tanh nha các bạn để chúng ta dụ cá tới đây là mùi để chúng ta thính chúng ta câu câu cá coi như là thính để chúng ta dụ cá các bạn rồi ok đó các bạn cái trộn giống như mình vậy nè trộn nó ờ, bóp ờ, nó có nhẹ tay là dính lại vậy nè đó vậy, vậy là ok nè, nè. vậy là các bạn quăng lăn xe được rồi nè đó mùa bỡ mà mình con lên xe con mùa bỡ các bạn rồi ok đây là mồi chúng ta để ta cho làm mồi nền và cái mồi mà chúng ta để trộn vô đó chính là mà bài mùa khô nha các bạn dành riêng cho chúng ta đi câu chúng ta chỉ việc ờ, lấy mùa này chúng ta trộn vô chúng ta đi câu thôi là ok nha các bạn đây là cám chim đây là đậu xanh hai lạng đậu xanh rang nha các bạn rang vàng lên rồi chúng ta đem xanh nhuyễn ra ok nha hai lạng đậu xanh rang vàng một lạng à, đậu phộng rang rang vàng thôi các bạn ta rang đừng có rang cháy quá nha rang à, lên mùi thơm là ok một lạng nha các bạn cám chim hai lạng cám chim nha các bạn ok đêm một này chút nữa mình sẽ à, trộn xong nha các bạn rồi bây giờ mình sẽ đi à, xây ba cái thành phần lại chung với nhau nha các bạn hôm nay ta rất là đơn giản thôi rồi ok các bạn mình đã xây xong hết những phần là chung với nhau rồi các bạn thành phần cuối cùng đó chính là D1 mình sẽ bỏ hết uh, một vô các bạn rồi ok mình sẽ trộn uh, đều hết các lại chung với nhau các bạn đây mình sẽ trộn đều hết thứ lại chung với nhau nha à, có bạn à, kêu mình làm mồi câu cá chép xong ok mồi này à, câu cá chép xong hồ đập tất cả đều ok nha các bạn à, lần trước mình đã làm cho các bạn xem mình đã à, xây à, nhuyễn ra và hũ nè đấy các bạn các bạn cứ làm theo y chang như mình như vậy là bảo đảm các bạn là 90 phần trăm là lên cá nha các bạn rồi ok mồi của chúng ta đã xong chúng ta kiếm cái bịch nào đó đây là đây là cái bịch nè chúng ta bỏ cái mồi chúng ta vô vô bị vô cái bịch này rồi chúng ta buộc kính lại rồi chúng ta ủ để ở ngoài nha các bạn đây các bạn mình đã bỏ cái bịch ra rồi nè ok nha ta chỉ buộc kính lại buộc chặt cái lại đó cho nó hở kệ không sao hết để cho mồi chúng ta nó lên men mùi mùi men chua nha các bạn là ok nha các bạn đó mồi ta đã xong đấy một ký mồi chúng ta có lon xe được ngày nha bạn ok nha đây là mồi mình mà làm ngày hôm qua nè ok nè đấy mình là lấy ra một ít trộn với nước rồi cho bạn cho thêm một quả trứng vịt cho nó ok nha đấy rất là dính dẻo nè ok nè đấy phần của ta trộn vô đó chính là mồi khô nè các bạn mồi khô nè một khô mới đăng trên ờ, trên kênh nữa ok nha đây cho một như đây một khô này ok các bạn trộn ờ, đều lên là ok nha mồi ta nó mút lên mùi rất là thơm hăng nha các bạn ok vậy là chiến thôi đây là lấy nước tại điểm câu nè chọn vô câu là ok nha nó bớt thật là nhiều nó dẻo là mà bạn câu được rồi nha mồi ta thêm một khoảng chừng nửa tiếng tới 2 phút thêm một lần là ok các bạn rồi ok mồi ta đã xong có cá mình đã quay cho các bạn xem nha bạn nói bạn nhớ bạn nó xem mình có cá nha bạn cá cần nè đó đó là nhớ cần kìa thấy chưa uh, cần luôn nè nè Cái bự cái bự cái bự rồi má ghê chưa con này to hai ba kg á chu cá to thấy khỏe không hai kg á công căng hai kg á nặng các bạn mời chúng ta ngày hôm qua đi các bạn cũng chưa <laughs> giờ bỏ đây xuống lấy cái vỏ lên ờ y vô đó mà không bự quá đã tách mồi thành công dạ. đó đó đó đó chiếc da ra lại bự bự bự các bạn từ từ thôi từ từ thôi ô ơi có cái được rồi Ê, cả đây cả đây cả đây ôi yeah yeah yeah yeah đã chưa rồi ok review gỡ cá rồi bỏ vỏ luôn đi cá bự quá mà đấy con hàng là ok không còn quan trọng đã test một thành công vô vô rồi ok thằng đó rồi kìa kìa thằng này vô thắng luôn kìa mẹ bự nè bự bự con nó bự á ba ký không đồ má con bự vậy ồ nước kìa cho đỏ rồi uh. nắng quá chói rồi mình đánh trọng đánh trọng gì to nhỏ đâu mày <laughs> Ê, có hàng thế các bạn Chưa đầy 2 phút đã có hàng nữa rồi Rất à, chi là ok luôn Mồi rất là hiệu quả các bạn Đấy, cầm giỏ lên Bỏ cá vô Cầm giỏ, cầm bỏ xuống luôn Cầm ăn nó đi Để chạy mất Còn hai mang ừ. cái đó Thì Nhẹ thôi Để nó chết Ok ok ok Rất chi là ok các bạn đây đồng nghiệp của mình đây các bạn đây đây là mồi à, mồi mồi nền ủ hôm qua mình à, đã làm cho bạn xem nè đây đây đây đây đây là mình trộn với lại cắm khô nè đây đây, đây mùa khô câu câu cá nè nó trộn hai đây mồi nủ nè hôm qua nè nó bỏ trong bịch bi lông nè trộn một chút ít nè đấy nay bịch này mình trộn vô đây nè trộn thêm cái mồi vô nữa đó sáng giờ chúng ta các bạn đó đó đó kéo mày kìa hả xả nhiều da nhẹ quá vậy coi hứng thú cá nó kéo mày da sướng các bạn hai lạng hai khỉ á phi hả phi trời chép chép chép chép chép đúng chép coi <laughs> chép bạn uh, chép ừ đâu mệt Đó. chép bữa nó chép có chép thiệt mày hai ghê ta chép ta cũng được nè nè chép các bạn mồi hiệu quả nha chưa chép có mặt bốn năm cái cá chưa có ba cái mấy cá các bạn từ từ từ chín rồi chín rồi chín rồi chín rồi má chạy mấy rồi trời ơi ui lùng lớn vậy không cần nghe băng lùng mà bảy được luôn á cá lớn các bạn lớn lớn nhất trong vỏ luôn á ghê vậy ghê vậy từ từ từ thôi hơi khủng rồi không cần kìa đánh giọng anh đánh giọng đánh giọng đánh giọng dính nguyên người luôn mà ừ. Dạ kìa hay gì cái nặng người phải cái lồn má nó <laughs> đánh trọng rồi trời ơi dính mấy chục lưới <laughs> nó kéo gọi đó mà chơi nữa các bạn hiện tại là còn được hai cục mồi gắn coi hết luôn ờ, về các bạn mới 4 giờ mà được uh, test mồi thành công là ok rồi các bạn kia mới chạy o o o cỡ đó mà không dính mới lạ ok ok bỏ vô con vỏ nè đó ngon rồi. chiều nay có mùa nhậu các bạn ơi mua thùng bia à? hai thùng ừ. đây các bạn quán này đây tao các bạn đây chơi nè trôi nè đã chưa trôi các bạn đây trôi đây à, nhiêu được rồi con này ký hai ký ba không à, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha các bạn nếu hay thì cho mình xin một like đăng ký kênh để theo dõi những video nhất của mình nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở lần sau